Ngày 24 tháng 2 tới đây sẽ đánh dấu tròn một năm Nga bắt đầu cuộc chiến xâm lược Ukraine nhằm tìm kiếm những chiến thắng cục bộ để đánh dấu cột mốc cho cuộc chiến tranh này tại một số khu vực như phía tây tỉnh Lugansk, thành phố Bakhmut ở phía đông Donetsk. Nga đã xúc tiến chiến dịch tấn công ồ ạt mới. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn đang giữ vững tinh thần và phòng tuyến bảo vệ trong lúc trông đợi vào những khí tài mới từ NATO với hy vọng sẽ tiến hành phản công vào cuối mùa xuân năm nay. Hình ảnh CNN đưa tin về phát biểu của đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield. Theo lời chính trị gia Linda Thomas Greenfield, Washington hoan nghênh tuyên bố mong muốn hòa bình ở Ukraine của Bắc Kinh tại Hội nghị An ninh Munich hôm 18 tháng 2. Nhưng chúng tôi cũng khẳng định rằng nếu có bất kỳ ý định hoặc nỗ lực nào từ phía Trung Quốc hoặc từ các nước khác nhằm hỗ trợ Nga thì điều này là không thể chấp nhận được, bà nói thêm. Trong cuộc họp gặp gỡ bên lề hội nghị này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết đã trao đổi với người đồng cấp Vương Nghị rằng sự hỗ trợ khí tài cho Nga sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho mối quan hệ Washington-Bắc Kinh. Những gì chúng ta có thể thấy trong vài năm qua là một sự hỗ trợ về chính trị và ngôn từ, thậm chí một số hỗ trợ phi sát thương. Nhưng chúng tôi rất lo ngại rằng Trung Quốc đang xem xét hỗ trợ vũ khí sát thương cho Nga trong cuộc xung đột Ukraine, ông Blinken nói với NBC News trong cùng ngày. Hình ảnh báo BBC News có bài Hoa Kỳ, Trung Quốc có thể cung cấp vũ khí cho Nga trong chiến tranh Ukraine. Vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định rằng những động thái này cũng sẽ gây hậu quả không tốt đến mối quan hệ của hai nước. Điều đã được Tổng thống Joe Biden chia sẻ trực tiếp với Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều lần trước đây. Cho đến nay, chúng tôi đã thấy các công ty Trung Quốc làm như vậy. Và tất nhiên ở Trung Quốc không có sự phân biệt rõ ràng giữa các công ty và nhà nước. Ông Blinken nói thêm. Trước đó, Mỹ cũng đã trừng phạt một công ty Trung Quốc với cáo buộc cung cấp hình ảnh vệ tinh của Ukraine cho tập đoàn Wagner một tập đoàn có hàng nghìn lính tham chiến đánh thuê cho Nga. Ngoài Trung Quốc, Iran là cái tên được Ngoại trưởng Mỹ nhắc đến, với tư cách là nước mở rộng hợp tác quân sự, cung cấp cho Nga máy bay không người lái, ngược lại cũng nhận hỗ trợ vũ khí từ Nga. Quan hệ giữa hai nước vốn đã trở nên rạn nứt sau khi một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc tiến vào trong lãnh thổ của Hoa Kỳ và bị bắn hạ vào đầu tháng 2 nếu Bắc Kinh quyết tâm tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, cung cấp vũ khí để giúp Nga, quan hệ giữa hai nước sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Hình ảnh Ngoại trưởng Vương Nghị bên trái bắt tay với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Trả lời kênh CBS News, ông Blinken cũng cho biết Hoa Kỳ cũng rất lo ngại về việc Trung Quốc giúp Nga né tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm tê liệt nền kinh tế của nước này. Bằng chứng là thương mại của Trung Quốc với Nga đã ngày càng gia tăng. Trung Quốc trở thành một trong những thị trường lớn nhất ủng hộ dầu mỏ, khí đốt và than đá của Nga. Khi được CBS hỏi liệu Hoa Kỳ có giúp các nước khác trong khối quân sự NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine hay không, vị Ngoại trưởng Mỹ cho biết, chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng chúng tôi không nên tập trung cố định vào bất kỳ hệ thống vũ khí cụ thể nào. Tuy nhiên, ông nói rằng phương Tây tất nhiên sẽ đảm bảo cho Ukraine có những gì họ cần cho một cuộc phản công sắp diễn ra trong những tháng tới. Hãng Reuters cùng ngày 18 tháng 2 đưa tin về phía Trung Quốc phát biểu tại Munich, ông Vương Nghị cho rằng Trung Quốc không đứng yên cũng không đổ dầu vào lửa trong cuộc chiến này ở Ukraine.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 Tác giả muốn xem thử chiếc xe này tay sờ mắt nhìn, biết đâu có thể bớt thành kiến với nó. Hình ảnh bài đăng trên trang Facebook cá nhân của tác giả. Tác giả đi một vòng xem bên ngoài và nhận xét, nói chung thì nhìn cũng khá sexy. Sau khi mở cốp trước, cốp sau, xem sao, thì nói chung tác giả có cảm giác thế này. Những nơi khuất mắt trong coi thì làm ẩu, ngược hẳn với vẻ bề ngoài. Vật dụng trong cốp xe là có chất liệu rẻ tiền, nhựa mỏng, lót vải nỉ xù xì, cả đến chỗ nối bình điện xem cũng rất thô sơ, vẻ ngoài cũng thế. Nói chung thì được, nhưng có cái tay cầm mở cửa xe thì nó không ăn nhập gì đến design nói chung. Nếu toàn vẽ chiếc xe cốt làm cho thanh thì cái tay cầm nó lồi ra như cái quay nồi, như chiếc xe rẻ tiền hàng mấy chục năm trước. Tác giả so sánh cái quay nồi của VF8 với các dòng xe khác thì thấy từ cách đây cả chục năm người ta đã làm cho cửa xe lõm xuống khiến cho tay mở cửa chỉ nhô ra rất ít. Các xe gần đây như Tesla, nó làm ẩn hẳn, phẳng lì trên cửa xe, nhấn vào thì nó mới lộ ra trông rất thanh, đó là bề ngoài. Còn bên trong nội thất thì ok, ghế da, da chất lượng tốt. Nhìn hầm hố hơn chiếc Tesla Y của tác giả, thế nhưng dáng vẻ đó là do với Model Y. Chứ nếu so với Model S, X của Tesla thì nội thất VF8 không cùng đẳng cấp. Dẫu sao thì tác giả cũng cho điểm là ok. Tiếp đến tác giả tấy máy thử nghịch với màn hình xem sao. Nhưng vừa bấm máy nhé nó nhảy lên màn hình báo lỗi Electric Park Brake Fault Service Required Lỗi phanh tay điện yêu cầu dịch vụ Tác giả cảm thán thấy mẹ, cái thắng nó hư rồi, thôi cũng không sao Và tác giả tấy máy bấm tiếp Nhưng vừa bấm hai phát, nó lại báo lỗi Lần này lỗi khác, thực sáng tạo Emergency Call System Fault, Service Required, lỗi hệ thống khẩn cấp, yêu cầu dịch vụ. Lần này là lỗi nghiêm trọng hơn, nó hiển thị màu đỏ le đỏ lét. Tác giả hoảng hốt, cảm thán lần nữa, má ơi thấy ghê quá, không dám tới máy tiếp, lỡ nó cháy nổ thì tiêu. Tác giả vô cùng ngạc nhiên thốt lên, xe này là xe mới toanh, hơn nữa là xe biểu diễn để câu khách. Bởi thế nó phải được chăm chút kỹ lưỡng, không để lộ hàng. Nhưng thế này thì cũng như cô ca sĩ ẩu đến nỗi bước ra trước ánh đèn sân khấu mà để mặt mộc, đầu tóc bù xù không chút phấn son, còn ho sù sụ như người mắc Covid. Hình ảnh tác giả với chiếc xe mẫu. Tác giả ngán ngẩm xuống xe. Cô bán hàng người Mexico đon đã, hỏi han What were you thinking about the car? You like it? Bạn nghĩ gì về chiếc xe này? Bạn có thích nó không? Khó nổi ghê. Nên tác giả trả lời nước đôi. It's really cute but I prefer Tesla Model Y. It's much more cheaper than the VF8. Nó thật dễ thương, nhưng tôi thích Tesla Y hơn, nó rẻ hơn VF8. Cô bán hàng cũng cười, có vẻ đồng ý và cảm ơn tác giả vì thành thật. Tác giả chỉ cho cô ấy xem màn hình lỗi và hỏi tại sao. Cô ấy lúng túng bảo, thì chắc tại xe để đây, cửa mở toan nãy giờ, chắc nó sắp hết điện. Tác giả nhận xét, rõ ràng là cô ấy nói đại và cảm thấy buồn cười nhưng cũng thông cảm bởi nếu tác giả đứng đây bán hàng thì cũng phải tìm cách giải thích cho qua chuyện. Tác giả nói với cô nhân viên bán hàng, tác giả cũng là kỹ sư, thấy mấy lỗi này tác giả biết ngay lý do. Cô biết sao không? Tác giả hỏi và trả lời vì mấy thằng kỹ sư VinFast nó bị thúc, phải ra sản phẩm cho thiệt lẹ, nó cấm đầu cấm cổ làm cho xong, nên nó làm ẩu tả, kệ miễn sao xong thì thôi.